Hi, xin chào tất cả các bạn Mình là James và rất vui khi được gặp lại mọi người Trước khi vào video hôm nay, cho mình hỏi các bạn một câu Các bạn đang xem video có bạn nào thích ẩm thực Tây Nam Bộ không ạ? À? Và nếu câu trả lời của các bạn là có thì video này dành cho các bạn và còn gì tuyệt vời hơn là được thưởng thức những món ăn ngon của miền sông nước miệt vườn ngay tại thành phố Đà Lạt phải không các bạn nhỉ? Địa điểm hôm nay mình đưa mọi người tới đó chính là quán ăn gia đình của chú Vũ nằm tại số 4 đường Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt. Các bạn đã thấy không gian quán tuy được thiết kế khá là đơn giản nhưng đã tạo cho mình cái cảm giác ấm áp như đang ngồi thưởng thức các món ăn ngay tại chính ngôi nhà thân yêu của mình vậy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, thức uống mà mình dùng sẽ là rượu vodka đến từ thương hiệu Soplica và chắc hẳn các bạn đều biết rượu vodka hầu như xuất xứ từ Nga. Tuy nhiên, chai vodka hôm nay đến từ đất nước Italia với nguyên liệu đinh hương, mật ong và ốc chó, lúa mạch đã tạo nên hương vị ngọt ngào khó cưỡng lại được của chai rượu này. Bốn món ăn mà mình sẽ thưởng thức trong tối ngày hôm nay gồm cá rô, bông điên điển, chân gà rút xương bóc gỏi, phụ nữ chân dài chiên giòn, và đặc biệt hơn là món lẩu móng Đây là món ăn mà mình cực kỳ yêu thích mỗi khi mình đến quán ăn của chú Vũ. Các bạn biết không, còn gì tuyệt vời hơn là được thưởng thức rượu ngon cùng với lại những món ăn mà mình yêu thích bên cạnh những người thân yêu phải không các bạn nhỉ? Và mình phải dùng bữa tối cùng với những người bạn của mình rồi. Chúc các bạn ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh youtube của mình để xem những video mới nhất nhé. Và mình là James. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. See ya!